anh Lân anh Lân anh đây có một chị khách hỏi mình là ngoài cái vờ tu 1 tỷ 6 lần trước á thì còn cái mẫu nào tương tự như vậy mà cũng 1 tỷ 6 không để chị tặng cho người yêu chị á ai thì có đây em ơi đây đây là mẫu mới vừa về showroom của Kỳ lân Luxury mình Vertu Signature S full vàng và đính rất nhiều kim cương thiên nhiên và mẫu này được chích rắc chỗ bóng của vàng và đính kim cương thiên nhiên đặc biệt mẫu này xuất hiện dựa trên ý tưởng một hãng đồng hồ danh tiếng luôn đó chính là hãng đồng hồ Setkop kể cả phía sau phần khiên của chiếc điện thoại Virtu Signature S full vàng kim cương này cũng thiết kế họa tiết của hãng đồng hồ danh tiếng Setkop và ở phía phần đáy của chiếc điện thoại Virtu này cũng được full vàng và đính kim cương từng nút bấm bằng phím 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sau không thăng này cũng được đến full kim cương và kể cả trên nút 5 chiều này cũng đến full kim cương ở phần đáy cũng là vàng nguyên khối ở phần trán của chiếc điện thoại này vẫn là vàng khối xương cánh cánh xương của chiếc điện thoại này vẫn là vàng khối toàn bộ toàn bộ tất cả chi tiết đều là vàng bao bọc xung quanh giống như là một thỏi vàng di động vậy nếu như chúng ta lật úp cái điện thoại xuống này thì nó là một thỏi vàng nguyên khối từ tất cả mọi chi tiết còn khi chúng ta cầm chính diện để chúng ta bấm nút sử dụng thì sẽ lộ lên được màn hình ở phần màn hình này là bằng Sophia nguyên khối luôn và phần mặt số bấm cửa sổ tâm hồn này được làm từ Sophia nguyên khối luôn và từng số bấm này được vẽ rất chuyên nghiệp của hãng Vertu. Và với mẫu thiết kế vô cùng đẹp và đẳng cấp này của hãng điện thoại Vertu danh tiếng Chị Lan tin chắc chắn sẽ là một siêu phẩm để chị mua tặng cho người yêu của mình Chị Lan Luxury sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu